Jo Malone một thương hiệu đến từ Anh Quốc nhưng mà cái cách làm mùi thì rất phù hợp với cái khí hậu Việt Nam và những bạn nữ nào thích những cái mùi hương nhẹ nhàng nữ tính như là những cô tiểu thư ở xứ sở sương mù thì đây là một cái thương hiệu mà các bạn có thể tham khảo với cái mức giá khoảng tầm 3 triệu đồng cho chai 100ml ở những cái line thường thì các bạn có thể dễ dàng sở hữu em nó nhưng mà trên tay mình đây đang là bốn mùi hương ở bộ Limited mới ra mắt vào năm 2021 và rất may là Alan đã kịp có hàng và tài trợ cho mình để có thể làm video review và nếu như bạn đang quan tâm đến những cái mùi hương trong bộ limited này thì mong rằng sau video này các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được cho mình một cái mùi hương phù hợp và chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu nhé đầu tiên là về phần ngoại hình các bạn có thể thấy rằng là mình đang cầm trên tay một chai nước hoa rất là nhỏ xinh với một thiết kế khác hoàn toàn với những sản phẩm khác của nhà Zomlo thì chai nước hoa này nó có dung tích 30ml thôi và quan trọng là cái giá nó hơn một triệu đồng gì đấy và các bạn thấy là cái phần ngoại hình này thì trông rất đáng yêu mình cảm giác là như kiểu nó tráng một cái lớp sứ vậy và uh, nó khắc những cái, cái những cái tên những cái thông tin cũng như là những cái họa tiết trên này thì cảm giác là nó rất là kiểu châu Á rất là kiểu gốm sứ bát tràng ấy nó giống chai Ristro mà mình đã review ở trong top 5 chai nước hoa giá rẻ chất lượng cao cho nữ thì nếu như bạn nào chưa xem có thể xem qua thì mình thấy là thiết kế ở đây trông rất là bắt mắt và rất là lạ và nếu như bạn là một người gọi là chơi nước hoa thì các bạn có thể mua nguyên cái like này về cả like những năm mùi mà chỉ tầm hơn 6 triệu đồng thì các bạn mua về các bạn bày mình đảm bảo rất là đặc biệt và quan trọng là cái bộ limited ấy thì một thời gian là nó hết và sau này nó sẽ lên giá mùi hương đầu tiên là mình thường cái bộ sưu tập này đó chính là orange peel các bạn để thấy rằng là mình là một thằng khá là thích những cái nốt hương cam quýt citrus và khi mình nhìn thấy cam một phát là mình kiểu hí hửng hí hửng mình xịt ngay ra tay à, mùi hương này thì mình có thể được tin xịt đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể xịt một cách thoải mái và nói luôn đây là một cái mùi sử dụng vào mùa hè rất là dễ chịu nếu như các bạn thích những cái mùi cam những cái mùi tươi mát mọng nước thì đây chắc chắn là mùi hương này các bạn khi mà mới xịt ra ở đây thì mùi đầu tiên mình ngửi thấy đó chính là mùi ngọt của một quả cam kiểu những cái quả cam Việt Nam ấy những quả cam sành đấy nó rất là mọng nước nó rất là tươi và nó rất là sáng ở đây thì các bạn nhận thấy là nó lại pha thêm một chút kiểu hơi cam đắng cũng như là một cái nét hơi kiểu xanh nhẹ đến từ vỏ quả cam vậy mùi hương này nó làm mình liên tưởng tới đúng một cái cảm giác là mình đang rơi vào một cái cửa hàng sinh tố nước hoa quả mà ở đây chỉ có đơn giản các loại cam khác nhau nhập từ các nước thôi và bên cạnh đó thì đang có một vài bạn nhân viên đang ngồi vắt những cái quả cam ra để đóng về cho khách khoảng tầm 15 đến 20 phút sau khi xịt đi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nét xanh nó sẽ dịu sướng cũng như là cái độ tươi đến từ cam nó sẽ dần dần nó khô và nó làm mình liên tưởng tới những cái viên kẹo cam vậy mùi hương thì ờ, nó vẫn có một cái độ the mà mình cũng cảm giác là nó thêm vào nốt hương bạc hà hoặc có thể là những nốt xanh nó kết hợp với cam nó làm mình liên tưởng đến đúng một cái viên kẹo cam mà ngày xưa mình bé mình rất thích ngậm ấy. thì cái mùi hương này đúng như vậy chỉ là cái mùi cam ở đây nó nhẹ và nó rất là chân thật khoảng tầm 3 tiếng ở trên da ấy, thì các bạn đã nhận thấy một cái nét hơi kiểu gợn gợn kiểu bụi gỗ ấy. thì mình nghĩ là cái nét bay gỗ này nó cho vào để cho mùi hương nó bám tỏa tốt hơn ở trên da tại vì đây là một cái mùi chút mà làm rất là thật này thì thường là nó sẽ có độ bám quả kém và chính vì cái nét bây gỗ này thì có thể ở mùi hương này nó hơi nghiêng nam một tí nhưng mà trên da các bạn nữ thì các bạn nên thử tại vì nhiều khi ở trên da các bạn nữ thì cái bây gỗ nó không lên được nhưng mà nó sẽ đồng nghĩa với việc là nếu như không lên được bây gỗ thì mùi hương nó sẽ bán quả hơi kém về độ bán quả của mùi hương này thì đây là Orange Peel Cologne và những cái sản phẩm của nhà Jo Malone thì thường họ chỉ lưu ở tầm 6 đến 7 tiếng ở trên da thôi mùi hương này lưu ở trên da mình khoảng tầm 5 tiếng cũng không phải gọi là quá tốt mặc dù như mình review là nó thêm cái bây gỗ rồi nhưng mà với một cái mùi rất là tự nhiên rất là chân thật như này thì các bạn có thể sử dụng vào mùa hè này để đi chơi buổi tối ok còn nếu như các bạn muốn sử dụng để hàng ngày thì các bạn nên mang theo người 30ml mà rất là xinh ném vào trong túi trang điểm mà chị em nữ xịt rất là đã ok cái mùi hương tiếp theo đó chính là Row Plus đây là chai nước hoa mình đã thử qua đầu tiên của mình gần như là không ấn tượng một chút nào nhưng mà đến khi Alan bảo là cứ cầm về đi cầm về thẩm rồi review thì mình đã thay đổi quan điểm tại sao mình không ấn tượng mùi hương này ngay từ lần đầu xịt đó là mình đã thử qua cũng khá là nhiều mùi hồng cũng như là mình có một cái bộ viral mùi hồng ở đây rất là nhiều khía cạnh làm hồng khác nhau và thế là hồng đây kiểu khi mà mới xịt ra nó không để lại cho mình quá là nhiều những cái điểm nhấn cũng là mình khiến mình phải wow lên nhưng mà khoảng tầm 20 phút sau khi xịt thì mình đã thay đổi quan điểm hoàn toàn mở đầu thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương của Robles này nó mang tới một cái cảm giác hồng kết hợp cùng với một cái nét hơi cay ấm ở đây thì người ta ghi là húng quế nhưng mà mình nghĩ là nó cho những cái nốt hương khác như là đinh hương cùng một chút xả vào hồng được làm ấm này hơi cay nhẹ nhưng mà khoảng tầm 20 phút ở trên da nha thì nó lại biến chuyển một cách rất là hay mình đánh giá đây là một sự biến chuyển rất là mượt mà cũng như là rất là phù hợp với những bạn nữ khi mà cái nét ấm cay nó dần dần nó biến mất ấy, thì các bạn sẽ thấy một cái ngọt một cái bông hồng như kiểu nó được quét mật ong lên lại những cái cánh hồng nó được quét một cái lớp mật ong nhẹ lên hay là các bạn thấy là hồng ở đây nó có xu hướng làm kiểu hơi kiểu hồng vải ấy. nó ngọt nhưng mà cái mùi ngọt đây nó rất là thanh chứ nó không bị kiểu đẩy đi quá là ngọt khi mà những cái perfumer hay là những cái ờ, thương hiệu khác ấy những cái ờ, sản phẩm khác thì thường họ sau khi cái tốt nốt họ làm thì hồng kết hợp với cái gia vị thì sau khi mà dry down xuống ấy thì khi mà thêm thêm cái nét hơi kiểu hồng vải ngọt vào thì họ sẽ đẩy cái nốt vải ngọt nhiều lên nhưng mà đây thì với mình mình thấy là nó rất là định mũi đúng như kiểu là một cái bông hồng quên một cái lớp mật ong rất là nhẹ một cái mật ong thượng hạng chứ không phải những cái loại mật ong rẻ tiền và mùi hương thực sự là nó rất hút mũi nhiều khi mà mình ngửi mình còn muốn kiểu cắn vào tay luôn à, một cái mùi hồng mà mình nghĩ là nếu như cô gái nào chỉ cần mặc một chiếc váy đỏ thôi váy hai dây màu đỏ nhài không cần quét quá sâu xịt mùi hương này vào một ngày mùa hè ôi cô ấy thật là hấp dẫn đặc biệt là nếu như các bạn người kỹ thì các bạn thấy một cái nét hơi xanh thoảng từ đầu đến cuối xuyên suốt và mùi hương tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại rất là phức tạp lại rất là gây ấn tượng à, mùi hương này thì lưu ở trên da cũng như mùi của cam nó cũng không quá là lâu mặc dù là kết hợp một gia vị cũng như là cái nét vải nhưng mà chỉ tầm trên da mình tầm hơn 6 tiếng một tí thôi và độ bảo hương cũng chỉ tầm hơn nửa cánh tay một xíu tất cả những mùi hương trong bộ này thì nó đều như nhau cả nó mang đúng cái DNA của nhà Jomalo mùi hương của chỉ số 3 mà rất nhiều anh em ở Ireland khen đó chính là Tanri Rubat đây là một cái mùi hương với cái nét đặc trưng của cây đại hoàng đây mình sẽ xịt lại ở bên này ngay khi cái ru này nó bay ra khỏi vòi và nó dính trên tay mình thì mình đưa lên mũi người ngay nó cũng không bị kiểu sặc mùi cồn đâu mà các bạn nhận thấy một cái những cái nét như là xanh này rất là xanh chua và cái nét hơi ngọt nhẹ ở phía sau thì nét chua thì mình đoán luôn đó là đại hòa chắc chắn rồi nét xanh cũng đã đến từ đại hòa nhưng mà cái nét ngọt khoảng phía sau thì mình đoán là cam và cái hiệu ứng ở đây khi mà xịt cái mùi hương ra mình có cảm giác là rất là giòn đúng như kiểu là mình cái cây đại hoàng ấy nếu như các bạn cắt ở cái phần thân ấy thì nó thường khi các bạn thái nhỏ ra nó thường được dùng ở trong đồ ăn khá nhiều cũng là như như như là ở trong những cái bánh tart ấy, họ lại cho cái nguyên liệu là cây đại hoàng vào để hãm lại cái độ ngọt của những cái gia vị khác đó thì ở trong này mình thấy rằng là khi mà cho cây đại hoàng vào kết hợp cùng với cam nó được gọi là như kiểu bổ trợ cho nhau vậy nó không bị chua quá nhưng mà cam nó không bị xuất hiện quá là rõ và nó đúng với cái tên đó là tangerobat một cái mùi đại hòa thực sự là với bốn cái mùi hương ở đấy thì cái nét mình nhận thấy rõ nhất xuyên suốt trong bốn sản phẩm này đó là nó mang tới cho mình cái cảm giác rất là chân thật và cảm giác là sử dụng toàn bộ lại nguyên liệu tự nhiên vậy cũng như hai mùi hương ở trên thì sau khoảng tầm 15 phút thì cái nét giòn cũng như là tươi của cây đại hoàng thì nó sẽ dần dần nó biến mất và các bạn nhìn thấy rằng là nét chua kết hợp cùng với cái vị ngọt của cam và trên cái nền bẫy gỗ thì với mình đây là một cái mùi hương có thể nói rằng là sử dụng làm signature sen cho mùa hè rất đặc biệt nếu như bạn quá chán với những cái tông mùi cam quýt này hoa lá này hay là aquatic này thì Tanri Dubat này là một chai nước hoa có thể đổi gió trong tủ nước hoa của bạn một chút chua một chút ngọt kết hợp trên cái nền bay gỗ đặc biệt là mùi xanh nó mang lại cho mình một cái mùi hương rất đặc biệt không đụng hàng với người khác mình tin là nếu như các bạn xịt cái mùi hương này các bạn gặp những người khác ấy, kể cả những người gọi là chơi nước hoa đi người ta sẽ rất là tò mò không biết là cái mùi hương ở trên người bạn là mùi hương gì lại về độ lưu hương thì trên hoa này nó chỉ được tầm 4 đến 5 tiếng ở trên da thôi khá là kém một cái mùi hương như signature sen mà cứ thỉnh thoảng phải mang ra xịt thì cũng hơi buồn một xíu nếu mà là cải thiện được về khoản độ lưu hương thì chắc chắn đây là một cái mùi hương mình luôn phốt cho những bạn nữ sử dụng vào mùa hè ok và bây giờ thì chúng ta đến mùi hương mình thích nhất Air Flower uh. và các bạn nhìn thấy biểu cảm này chứ cảm giác giống review kiểu hài nước hoa vậy nhưng mà đây thực sự là một cái mùi rất là ngon ấy chưa đúng rồi chúng anh chưa xịt mình cứ sợ mình xịt vào đây rồi hiểu sao người những cái sản phẩm trong cái line này mình có cảm giác rất là chân thật ấy, rất là tự nhiên ấy. Nó đúng như kiểu đặt những cái bông hoa hay là những cái quả ngay trước mũi ấy. Kể với các bạn nhé. cái mùi hương này khi mà mình mới xì ra ấy, thì mình rất là khó để có thể đoán được là đây trong những nốt hương gì mình ngửi đến một chút trái cây một chút hoa và có cảm giác hơi kiểu ngậy một xíu nhưng mà lại không phải ngậy đến đến nốt hương như kiểu sữa hay là những cái nốt như kiểu là hoa trắng mà mình cảm giác là nó ngậy theo cái kiểu mùi của những cái quả vậy vẫn cái cảm giác như lần đầu luôn đó chính là cái cảm giác tươi sáng hơi chút chua nhẹ và cảm giác hơi ngậy nữa cái ngậy và cái chua ở đây mình có cảm giác như kiểu là cái mùi của quả mơ vậy ừ chính xác nó là mùi của quả mơ không phải những là những cái quả mơ mà các bạn gọi là ngâm đâu à, mà các bạn mơ xanh mà để các bạn ngâm đâu mà đây là những cái quả mơ khi mà các bạn ngâm được không phải là một cái thời gian quá lâu mà các bạn vớt ra mà các bạn để khô vậy đúng cái quả mơ khô ấy ở ừ, cái loại ô mai mơ khô ấy và nó sẽ có một cái nét hơi kiểu béo một xíu mình không đoán là nó đến từ đâu nhưng mà trong sau khi mà mình xem cái cái những cái nốt hương ấy, thì ở đây nó có hoa cơm cháy này hoa cơm cháy thì ờ, sau khi mình đọc những cái tài liệu thì nó mang đến cái nét fruity và đây thì nó cũng có hoa quả nhưng là cái mùi mà để mình có thể hình dung rõ nhất và miêu tả đến với các bạn đó là một cái mùi mơ khô trên cái nền hơi kiểu ngọt béo một xíu ngửi mùi nó rất là sáng cũng như là nó tạo cái cảm giác kiểu mình ngửi nó cảm giác kiểu cái nước miếng ở, ở cái cổ họng mình mà nó kiểu trực trào đấy khi mà mình gửi mùi hương này cái mùi hương này sau khi mình trao đổi với Alan ấy, thì đây cũng là chai nước hoa bán chạy nhất của nhà à, của bộ sưu tập Zomalo Limited này nên là các bạn nếu như mua thì đây là mùi các bạn có thể buy buy mua không cần suy nghĩ luôn đảm bảo rằng là chỉ cần thích cái vai hơi kiểu fruity một tí ngọt béo thì đây là mùi hương các bạn có thể buy buy vậy thì bộ sưu tập này có mùi hương nào đáng mua thì với mình nó chính là elderflower là mùi hương đáng mua nhất mà các bạn có thể buy buy mua luôn mua ngay nhanh cần trương không nghỉ hết hàng còn thích hoa thích cam thích cái kiểu uh, ờ, citrus thì đây là mùi hương các bạn để thử này orange peel này còn uh, một cái mùi hương mang cái nét xanh kết hợp cùng một chút chua ngọt nó có thể nói rằng là nó rất là khó để đụng hàng với những mùi hương khác thì tangerine rubat này còn một cái mùi hồng thì các bạn thể hợp thử hồng roblus cũng là một cái mùi hồng khá là ngon mình có một cái mùi nữa nhưng mình không sở hữu ở đây nên là chai đó thì nếu như bạn nào đã sử dụng rồi thì hãy cô bờn ở phía dưới xem đến đây thì chắc hẳn là nhiều ông lại bảo là uầy toàn thấy khen thôi toàn thấy hai sản phẩm thôi chẳng thấy chê gì nhưng mà thực sự với các bạn mình phải công nhận rằng là cái mùi của bộ sưu tập Zomalone này họ làm rất là chân thật và nó rất hợp với cái mũi của người Việt Nam đặc biệt là những bạn nữ nếu như bạn nữ nào có dịp đến Ireland thì hãy thử bộ sưu tập này có dịp nhá thì đừng nên bỏ qua bộ sưu tập này mình nghĩ rằng là các bạn thích hai trên bốn mùi mình đã vừa review ở đây và cái điểm mà mình không thích trong bộ sưu tập này đó chính là về cái độ bám quả phải nói rằng là nếu như bỏ một số tiền hơn một triệu đồng cho 30 mil với những cái mùi hương có độ bám quả kém nhất là tầm 3 đến 4 tiếng nhiều nhất là được tầm 6 tiếng thì có thể các bạn sẽ không thích và cái mùi hương ở đây thì nó độ tỏa hương của nó cũng không quá là tốt nó chỉ tầm nửa